Bé Lai ơi, mình đi tô màu thôi Ai kêu bé Lai đó, có bé Lai đây Không biết các bạn thiếu nhi có nhớ bé Lai không Chứ bé Lai ngày nào cũng nôn nóng được gặp và tô màu cùng các bạn đó Hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt Một người anh đã xuất hiện ở mùa trước Sẽ cùng bé Lai hướng dẫn các bạn tô màu Đố các bạn, người anh đó là ai nè Đúng rồi, đó chính là anh Vĩnh Phúc anh Phúc sẽ cùng bé Lai tô màu cho bức tranh của tuần này có tên là Người nằm mộng Mà trước khi nói về người nằm mộng thì bé Lai đố các bạn biết đại gia đình nào trong Kinh Thánh có đến 12 người con trai và tên của các người con này nằm trong tên các chi phái của dân Israel. Đúng rồi, đó chính là gia đình của ông gia Jacob. Đây là các người con trai lớn của ông gia Jacob nè. Còn đây là Joseph hay còn gọi là người nằm mộng vì ông có những giấc mơ rất là đặc biệt. Bức tranh chúng ta đang thấy là Joseph đang kể về giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, ông thấy các bó lúa của những người Anh sắp mình xuống trước bó lúa của ông. Câu chuyện người nằm mộng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tô cùng nhau nằm trong loạt phim hoạt hình Kinh Thánh cho thiếu nhi có đi kèm ứng dụng Kinh Thánh thiếu nhi Bible App for Kids. Nếu bạn nào chưa xem qua thì mình có thể xem lại phim hoạt hình hoặc tải ứng dụng để học và đọc lời Chúa tại link ở dưới nha. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu tô màu thôi. Để like sẽ chọn ông Joseph để tô màu đầu tiên. Như chúng ta biết, ông Joseph được cha là Jacob rất yêu thương và đẹp lòng, nên ông được cha may cho một chiếc áo rất đẹp và rực rỡ. Vậy nên, chúng mình sẽ phải pha nhiều màu sắc với nhiều sắc độ màu khác nhau để chiếc áo trông rực rỡ nhất nhé. Vẫn công thức cũ, nếu bạn muốn có màu nhạt hơn, bạn chỉ cần pha thêm màu trắng vào màu bạn đã chọn. Tùy lượng màu trắng nhiều hay ít mà chúng ta sẽ có các màu sắc khác nhau từ đậm đến nhạt. Tô xong áo rồi, bé Lai sẽ chuyển qua tô da tay, da chân và mặt cho ông Joseph. Chúng ta sẽ pha màu cam và thật nhiều màu trắng để ra được màu da người. Các khu vực này nhỏ xíu nên các bạn nhớ nhấc cọ nhẹ nhàng, đừng đè quá mạnh tay nha các bạn có thể tô viền trước để tránh bị lem màu nè các bạn cũng đừng quên dùng màu đen tô cho tóc của ông Joseph và tự do phối màu nào bạn thích cho đôi dép của ông nha Ta da! Vậy là mình đã hoàn thành nhân vật chính của bức tranh này rồi Chúng ta tiếp tục tô màu cho giấc mơ của ông Joseph thôi Những bó lúa chúng ta sẽ dùng màu vàng Nhưng để không bị quá rực rỡ Các bạn thiếu nhi hãy sử dụng thêm một chút màu trắng để pha thành một màu vàng nhẹ nha chúng ta sẽ tô lần lượt từng bó lúa từ trái qua phải để tránh bị lem vào tay nhé tiếp theo là phần khung của giấc mơ các bạn nhìn kỹ cách anh Phúc pha màu nha chúng ta sẽ pha thật nhiều màu trắng với một xíu xíu màu vàng để có được màu vàng thiết là nhạt không bị trùng với màu của bó lúa và rồi chúng ta tô khung của giấc mơ thôi các bạn nhớ phải tô cẩn thận chậm rãi vì nếu không khéo sẽ tô lem qua các bó lúa đó Yeah, vậy là mình đã tô xong giấc mơ của ông Joseph rồi Mình chuyển qua tô màu cho các người anh của ông Joseph nha Các bạn có thể sáng tạo bằng cách chọn bất kỳ màu nào bạn thích còn ở đây anh Phúc gợi ý mình sử dụng 3 màu chính Đó là màu nâu, màu xanh dương và xanh rêu Chắc các bạn cũng thắc mắc màu xanh rêu ở đâu đúng không? Để like được anh Phúc bày một cách phối màu rất là hay Đó là kết hợp giữa màu vàng, xanh dương và đen Khuấy đều ba màu này lại là mình đã có được màu xanh rêu rồi nè Để làm phong phú thêm ba màu này Vẫn bí quyết là pha thêm màu trắng để có được các màu đậm nhạt tùy theo ý thích của mình và rồi cứ thế mình tô thôi Mình sẽ tô xen kẽ màu áo cho các anh Miễn sao ba người anh đứng gần nhau nhất không bị tô áo trùng màu Nếu các bạn chọn áo chính của người anh là màu đậm Thì các phụ kiện như nịt hoặc khăn Các bạn hãy chọn màu nhạt hơn và ngược lại Nếu các bạn thích áo của các anh có màu nhạt nhạt Thì phụ kiện mình sẽ dùng màu đậm hơn để làm điểm nhấn nha Khi đã tô xong áo rồi Các bạn đừng quên tô luôn cả phần da mặt da tay, da chân, tóc và cả dép của các anh nữa cho trọn vẹn nha Các bạn thích tô phần nào tiếp theo nè À, hay là mình tô những chú chiên nhỏ bé xinh xinh đi nhỉ Mình sẽ dùng màu trắng để tô cho lông chú chiên Và màu da để tô cho phần thân và mặt của chú chiên nha Các bạn có nhớ màu da được pha ra sao không? Đó là sự kết hợp của một xíu màu cam và thật nhiều màu trắng đó Tiếp theo chúng ta sẽ phối màu đen với màu trắng để đục màu xám và tô cho các hòn đá Riêng phần cây và các bụi cỏ, mình sẽ tô màu xanh lá đậm. Vì các bụi cỏ khá nhỏ nên các bạn tô thật tỉ mỉ nha. Wow, bức tranh của chúng ta đã ngày càng rõ nét với nhiều màu sắc hơn rồi nè Mình chỉ còn hai mảng lớn cần tô, đó là bầu trời và thảm cỏ ở mặt đất mà thôi Bé Lai với anh Phúc sẽ chọn màu xanh da trời để tô cho nền trời Chúng ta sẽ pha màu trắng vào màu xanh da trời để có màu xanh da trời nhạt hơn Tô cho những đám mây nha Nếu các bạn không thích tô màu xanh da trời nhạt Thì mình có thể tô những đám mây này bằng màu trắng nhé Còn mặt đất, anh Phúc và bé Lai sẽ chọn màu xanh lá mạ thật tươi để tô cho bãi cỏ nè. Ở những mảng lớn này, chúng ta sẽ tô thoải mái hơn. Nhưng các bạn cũng chú ý những chỗ sát với cỏ, con chiên, hòn đá, ông Joseph và các anh. Mình cần tô cẩn thận hoặc có thể tô viền trước để tránh lem vào những khu vực đó nha. Ta-da! Vậy là bức tranh của chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Các bạn thấy thế nào về bức tranh ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để bé Lai cũng được biết nữa nha Giờ thì bé Lai sẽ chuẩn bị cho bài tô màu tiếp theo đây À các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube One Hop Việt Nam và like bay One Hop Việt Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tô màu cho bé Tạm biệt các bạn thiếu nhi và hẹn gặp lại các bạn trong tập tô màu cho bé tiếp theo